Để có hệ tiêu hóa thật sự khỏe mạnh, hãy chọn yogurt, sữa chua duy nhất chứa men LGG, hạn chế vi khuẩn có hại phát triển trong đường ruột, tăng cường sức đề kháng và giảm rối loạn tiêu hóa thường gặp. Yogurt, sức mạnh của hệ tiêu hóa